Xin chào các bạn, à, mình Lê Văn Lộc và trên tay mình đây là sản phẩm à, xâm nhung bổ thận và mình làm sell up trực tiếp cho sản phẩm này khi bất kể ai xem được video một sản phẩm vô cùng tuyệt vời sản phẩm này là phản ẩm cứu chữa cái thận của bạn vì thành phần của sản phẩm nó vô cùng nhiều à, thành phần của sản phẩm à, có rất nhiều các thành phần ở ở đây các bạn có thể dừng video lại và xem cái thành phần sản phẩm này và các bạn có thể xem ở link mà của sản phẩm mình để ở bên dưới à, sản phẩm này có rất nhiều thành phần như vậy nên chức năng chính của sản phẩm này là một chức năng tổng hợp để cứu chữa à, bệnh thận của bạn không chỉ là yếu sinh lý không chỉ là đau nhức mỏi gối không chỉ là à, đau lưng không chỉ là tiểu đêm tiểu giấc tiểu uất mỏi gối mà sản phẩm này đáp ứng được tất cả điều đó vì nó hỗ trợ toàn diện cho chức năng thận của các bạn và lộc làm với một cái giá treo ảo cho cái video này tất cả những ai may mắn xem được video này may mắn xem được video này các bạn sẽ được mua sản phẩm này với mức giá rất là rẻ à, rẻ nhất thị trường mà Lộc đang cung cấp ra đó là chỉ có 196.000 thôi 196.000 Lộc 196.000 sẽ miễn phí ship sẽ miễn phí vận chuyển cho tất cả à, các bạn nào mua hai sản phẩm trở lên hai sản phẩm trở lên mình sẽ miễn phí à, toàn bộ và phí vận chuyển dành riêng cho tất cả những ai xem được video này với mức giá 196.000 sản phẩm này vô cùng tuyệt vời và Lộc đang uống chính bản thân Lộc đang uống đang thử nghiệm với sản phẩm này Lộc đang uống nó và đang cảm thấy nó rất là hiệu nghiệm và rất là uh, ok nó rất là ổn và nó đang điều trị cho cái chức năng thận của mình dần dần khỏe lên bởi vì điều trị tổng hợp nên Lộc rất là tự tin về mọi mặt cho cái uh, chức năng thận của mình à, trước đây cũng sản phẩm đó là sản phẩm sâm à, à, trước đây có một sản phẩm đó là sản phẩm à, trước đây có một sản phẩm bổ thận <coughs> đã rất lâu rồi mình mới tìm được một sản phẩm bổ thận tuyệt vời như này có rất nhiều thành phần để có thể hỗ trợ điều trị à, à, có thể hỗ trợ chức năng thận được hồi phục à, dần dần à, bạn phải mua một cái sản phẩm mà bạn trên thị trường thì có rất nhiều sản phẩm bổ thận và tăng cường sinh lý và có rất nhiều các à, và bạn có thể mua nó ở bất cứ đâu nhưng đa phần các sản phẩm họ chỉ có ít thành phần thôi và nó chỉ đi theo một mục đích Dạ. và thường mỗi một sản phẩm nó đều đi theo một mục đích chính ví dụ có những sản phẩm chỉ đi theo về hỗ trợ về việc đi tiểu có sản phẩm hỗ trợ về phi đại tiền lực tuyến có những sản phẩm à, hỗ trợ về à, suy thận có những sản phẩm hỗ trợ sỏi thận có sản phẩm hỗ trợ sinh tinh có sản phẩm thì lại hỗ trợ tăng cường sinh lý kéo dài cuộc yêu à, rất nhiều các sản phẩm nó có nhiều cái chức năng khác nhau nhưng cái sản phẩm này nó là sản phẩm tổng hợp để các bạn có thể điều trị toàn diện à, À, chiếc quang thật của mình với à, mức giá chưa đầy 200 nghìn à, chưa đầy 200 nghìn tương ứng chưa đầy 7 nghìn đồng à, khoảng 6 nghìn đồng một ngày khi các bạn uống sáng một viên chiều một viên à, đây có 60 viên các bạn có thể uống nó 30 ngày 30 ngày chưa đầy 200 nghìn tức chưa đầy 6 nghìn đồng một ngày à, tức chưa đầy 7 nghìn đồng một ngày à, chỉ tầm 6 nghìn rưỡi một ngày à, các bạn có thể cứu vãn được cái thận của mình à, cứu vãn được cái chức năng thận của mình chức năng sinh lý và khả năng đề kháng cũng như tăng cường à, sức khỏe cho bản thân các bạn không lo về sự các bạn không còn lo phải chạy thận không còn lo phải uh, tìm các loại thuốc bổ ở đâu ở đâu và phải uống bao nhiêu các loại thuốc bổ thận để có thể hồi phục được chức năng của mình thì các bạn có thể uống thêm à, thì các bạn có thể dùng sử thì các bạn có thể sử dụng sản phẩm này một cách lâu dài vì sản phẩm này rất chứa rất nhiều đầy đủ tương đối là đầy đủ các thành phần và khi các bạn muốn tăng cường sinh lý hoặc muốn uh, kéo dài cuộc yêu hay muốn sinh tinh uh, cường dương thì các bạn có thể uh, bổ sung thêm các sản phẩm khác lộc sẽ giới thiệu các bạn ở các video khác à, nhưng mà muốn chia sẻ các bạn đây một sản phẩm tổng hợp có thể cứu vãn sức khỏe cho cả nam lẫn nữ cho cả nam lẫn nữ cho cả người nam lẫn nữ bởi vì đó là sản phẩm toàn diện à, cái chức năng thận các bạn đây là điều vô cùng quý giá tuyệt vời à, cho sản phẩm này và sản phẩm này các bạn yên tâm về à, các à, chứng chỉ giấy tờ và ở đây nó có cả tem chống giả rồi trên à, bao bì họ có cả số điện thoại thông tin của nơi sản xuất nơi à, cấp và thông tin à, công ty tất cả đều có đầy đủ hết à, hộp một, một hộp món nó là sáu 60 viên các bạn có thể check mã vạch và quét đó đây là một sản phẩm đã được à, kiểm chứng đây ok à, và cung cấp cho các bạn các bạn hãy ủng hộ à, qua qua lọc và hãy chia sẻ video này cho tất cả những người nào uh, đang cần cái sản phẩm này vì đây là một video vô cùng may mắn với mức giá mà không ai bán mức giá này chỉ có 196 000 196 000 à, rất là tuyệt vời chia sẻ các bạn để các bạn à, có được ừ, chia sẻ các bạn để à, chúng ta cùng nhau cung cấp và giúp đỡ cộng đồng có được một sức khỏe tốt an khang và thịnh vượng à, sống hạnh phúc và tràn hòa ấm êm chúc các bạn có nhiều niềm vui trong hạnh phúc cuộc sống hơn cảm ơn các bạn đã xem video này goodbye